Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì à, chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị chưa? Như hiện tại, chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đấy. Chính vì vậy, nếu như chúng mình đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nha, được không nào? Xin chào, xin chào tất cả các em. Hiện tại thì chị đã thấy có khoảng 50 bạn đang có mặt ở đây cùng với chị Hiên rồi và giống như phần mà chị đã thông báo cùng với chúng mình ngay từ cái buổi ngày hôm qua đó là chỉ có duy nhất buổi số 01 của chúng mình thì ờ, sẽ được gọi là gì ạ? Chỉ có duy nhất cái buổi số 01 của chúng mình là sẽ được uh, gọi là gì ạ? Gọi là lưu lại thôi. Còn lại thì uh, các bạn sẽ chủ động nhá. Các em sẽ chủ động là phải tham gia trực tiếp những cái buổi học như thế này thì chúng ta mới được học miễn phí cùng với nhau. Các em ơi, âm lượng đã ổn hơn chưa ạ? Vừa rồi thì chị có chỉnh lại một chút xíu thì các bạn đã nghe ổn hơn chưa? Nếu như mà các bạn nghe ổn hơn rồi thì có thể báo để chị biết nhá. Ok không nào? Chị vừa chỉnh lại một chút xíu á, các bạn nghe ổn hơn chưa? Chị chào Bảo Châu này, Như Lê này, Thùy Dung này, Ngọc Ánh này, Thanh Mai này, rồi Trần Tâm này. À, xin chào các bạn, xin chào các em. Các bạn ơi, các bạn đã nghe ổn hơn chưa ạ? Rồi nhất trí, cảm ơn Tuyết Vân nhé. Rồi chị chào Lily, chị chào Bi Moon. Rồi xin chào tất cả các em, gần 100 bạn rồi ạ. Ok, nhất trí. Nếu mà ok rồi thì à, chúng ta sẽ cùng với nhau chuẩn bị đến với cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên nhá. Rồi xin chào Ngọc Ánh, rồi xin chào Lily. Xin chào các bạn, xin chào các em. Các bạn ơi, rồi xin chào à, Lê Thành Duy, rồi xin chào Tùng Giang. Ngày nào mình cũng học 2-3 giờ chúng mình ạ. Ok ạ, à, chúng ta sẽ đợi ở ờ, 100 bạn thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay với chị Hiên nhá. Ok chưa nào? À, chúng ta sẽ cùng đợi à, ờ, 100 bạn thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Rồi. Các bạn ơi. Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa nào? Ok, rồi. À, chị đã nhìn thấy ở đây ờ, về số lượng các bạn tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì đã đủ rồi. Thế nên là bây ngay bây giờ thì ờ, chúng ta sẽ cùng với nhau <laughs> chúng ta sẽ cùng với nhau đến với buổi học ngày hôm nay nha. À, được không ạ? chị ơi mình chỉ học nghị luận xã hội thôi ạ à, thì chính xác rồi bởi vì là đây là cái phần khóa học đây là cái phần khóa học miễn phí dành tặng cho các bạn về nghị luận xã hội mà rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nha nếu như những bạn nào mà tham gia cùng với chị Hiên ở trong buổi học hôm qua thì các bạn cũng đã biết được rằng là chị Hiên đã đưa cho chúng mình những cái neo hay nói cách khác là những cái ý tưởng để các bạn có thể dựa vào ý tưởng đó và phát triển cái bài học của mình, phát triển cái phần bài nghị luận xã hội của mình, đúng không ạ? Thế thì ở đây ngày hôm nay chị xin được phép cụ thể hóa những cái phần ý tưởng với những cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể chủ động dựa vào những cái sự gợi ý kỹ càng hơn của chị để các bạn có thể triển khai những cái phần bài viết của các bạn nhé. Và đây chúng ta có cái ý tưởng đầu tiên đó chính là sử dụng những cái danh ngôn trích dẫn hay để làm dẫn chứng cho phần nghị luận xã hội. Được không ạ? Ở đây thì chị Hiên cũng có chuẩn bị một vài những cái câu danh ngôn, những cái câu trích dẫn hay và một trong những cái lời khuyên của chị dành tặng cho các bạn đó là khi mà các bạn đã tích lũy được một cái lượng câu danh ngôn, trích dẫn hay để có thể làm những cái phần à, dẫn chứng hay là những cái phần mở, phần kết cho bài văn hoặc đoạn văn nghị luận xã hội thì các bạn có thể triển khai như sau nhé. Đấy là các bạn sẽ thiết lập bảng. Được không ạ? Chúng ta sẽ có thiết lập bảng như thế này. Hoặc sẽ có hai cách để các bạn thiết lập bảng. Cách đầu tiên là các bạn sẽ thiết lập một bên là danh ngôn. Trích dẫn hay. Được không ạ? Một bên là chủ đề áp dụng. Hoặc các bạn cũng có thể chủ động Đây ạ, à, các em có thể chủ động thiết lập cũng là một cái bảng Cũng là hai cột Nhưng mà mình có thể thiết lập một bên là chủ đề Và một bên là những câu danh ngôn Trích dẫn phù hợp Đó, các bạn ơi Cách nào cũng được nha Nhưng mà điều quan trọng nhất ở đây mà chị đang muốn hướng dẫn cho chúng mình đó chính là các bạn sẽ chủ động thiết lập được một cái bảng để chúng ta đưa vào đây và phân loại luôn về những cái câu danh ngôn những cái câu trích dẫn mà chúng ta sưu tầm được thay vì việc là chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần rằng là à thì tôi cứ cứ tìm hiểu những cái câu danh ngôn càng nhiều càng tốt thôi nhưng mà tôi lại không có một cái chủ đích để tôi đưa nó vào trong một cái bảng biểu để sau đó tôi áp dụng mà tôi chỉ tích lũy cái phần kiến thức đấy đơn thuần thôi là tôi nghĩ rằng là cái này tôi có thể sử dụng thì tôi đọc nó và tôi cảm thấy hay thế thôi thế nên chị thì chị cho rằng là đôi khi á cái sự khác biệt của những cái bài viết nghị luận xã hội tốt hay không tốt nó sẽ nằm ở chỗ là các bạn đều được cung cấp một cái lượng ngữ liệu như nhau phương pháp như nhau thế nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta linh hoạt để sử dụng nó và đưa vào phần bài viết như thế nào thì đấy sẽ là câu chuyện của từng cá nhân và nó sẽ quyết định cái bài viết đó là tốt hay không tốt điểm cao hay là điểm thấp thế nên là chị thì chị nghĩ rằng là các bạn ơi chúng mình hãy khi mà chúng ta có được một cái ý tưởng hay chúng ta được gợi ý về những ý tưởng hay thì thay việc để cho nó nằm thẳng đơ ở trên trang giấy thì các bạn hãy ngay lập tức áp dụng vào những cái bài phần bài viết gần nhất của các bạn được không ạ? Thì đấy sẽ là một cái lời khuyên của chị dành cho các em. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta có những cái danh ngôn, một số những cái danh ngôn trích dẫn mà chị đã đưa ra ở đây. Ví dụ như đây, một cái câu danh ngôn đây ạ. Được không nào? Đây chúng ta có một cái câu ở đây. Được không ạ? Đó là ai cũng muốn làm điều gì đó lớn lao nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều nhỏ thế thì theo các bạn thì chúng ta có thể à, theo các em thì chúng ta có thể à, sử dụng cái câu trích dẫn này cho chủ đề nào được không ạ ví dụ như là gì ạ ý nghĩa của những điều nhỏ bé à được không ạ ví dụ như thế được không nào hay ví dụ chúng ta có câu trích dẫn đó chính là gì ạ đó chính là Nhà bác học Albert Einstein đã từng nói, thế giới sẽ hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác mà bởi những người gì ạ, à, đứng nhìn mà không làm gì cả. Đó. Thế thì chúng ta tiếp tục như vậy chúng ta sẽ lại xếp vào một cái chủ đề nào đó. Được không ạ? À? Được không nào? Hãy chú ý nhá, chúng ta sẽ chủ động là đưa vào trong một cái chúng ta sẽ đưa vào trong một cái một cái chủ đề nào đấy. Được không ạ? À? Ở đây tiếp tục chúng ta có thêm này những cái nhận định này, những cái trích dẫn này, những cái câu danh ngôn này. À, được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có nhá câu tiếp theo này. Đây ạ. À, biển rộng mênh mông không bờ, không bến, không có giới hạn là bởi nó không cự tuyệt bất cứ giọt nước nào. Núi có thể cao sừng sững vạn trượng là bởi nó không chối dẫu một hòn đá nhỏ. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Ví dụ như là vai trò của việc nắm bắt cơ hội hay là trân trọng những điều mình có, những cái điều mà mình đang có, ví dụ thế. Được không ạ? Thì cái việc mà chúng ta làm đầu tiên là chúng ta cần phải thiết lập bảng nhá. Bước một là chúng ta cần phải thiết lập bảng. Được chưa? Thiết lập bảng để chúng ta biết được rằng là à những cái câu danh ngôn và trích dẫn đó có thể sử dụng được cho những cái chủ đề nào được không ạ? Thì đấy là cái ý nghĩa của thiết lập bảng Để chúng ta khoa học cái việc gì ạ? Chúng ta khoa học cái việc chúng ta à, gọi là đã sưu tầm được một cái những cái ngữ liệu hay rồi Thì bây giờ chúng ta làm thêm một cái bước nữa đó là chúng ta phân loại ra Là đối với những cái ngữ liệu hay như thế Thì chúng ta có thể dùng cho những cái phần bài nào rồi, chị xin chào các bạn nhé. Hiện tại vẫn đang có rất nhiều các bạn mới đang tham gia trong buổi học miễn phí ngày hôm nay. Và chị mong rằng các bạn cũng sẽ có thể chủ động tiếp nhận được thật là nhiều những cái phần kiến thức mà chúng ta đang có ở đây cùng với nhau nhé. Ok chưa ạ? Rồi rất cảm ơn chúng mình. Rất cảm ơn các bạn vì đã có mặt ở đây trong cùng với chị trong một cái trong một cái gọi là gì ạ, giờ muộn như thế này nhưng mà vẫn thấy tinh thần của các bạn thực sự là đang hừng hực luôn. Rồi thì bước 1 là thiết lập bảng. Thì bước 2 chúng ta sẽ làm Bước 2 chúng ta sẽ làm là đưa vào bài viết. Được không ạ? Chúng ta sẽ làm đó là đưa vào bài viết. Thế thì ở trong cái phần đưa vào bài viết ở đây á thì các bạn thấy là chúng ta có thể dễ dàng nhất là đưa à đưa những cái nhận định này vào đâu nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn ơi, dễ dàng nhất chúng ta có thể đưa những nhận định vào đâu? Vào mở đoạn. Hoặc là vào mở bài đúng không? Hoặc là vào mở bài. Đúng không ạ? Chúng ta có thể đưa vào mở đoạn hoặc là vào mở bài. Thế thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thiết lập một cái công thức. Nó sẽ là cái câu trích dẫn đó. Được không? Nó sẽ là câu trích dẫn đó. Được không ạ? Sau đó mình sẽ dùng cái phần này nó cứ đang bị bị sao ta? nó cứ bị lỗi hoài á đợi chị chút nhá đây chị sẽ viết lên đây nhá chị sẽ viết lên đây được không ạ chị sẽ viết lên đây bước 1 là thiết lập bảng và bước 2 là đưa vào bài viết Thế thì các bạn cũng đã biết rồi Cái phần thiết lập bảng là chị vừa hướng dẫn ở phía bên trên rồi Bây giờ là cái phần chúng ta sẽ đưa vào bài viết các bạn đều biết được rằng là cái đơn giản nhất để chúng ta đưa vào trong phần bài viết đó chính là phần mở đoạn hoặc là mở bài. Đúng không? Nếu như đối với mở đoạn thì cái yêu cầu đặt ra cho chúng ta là nó cần phải ngắn gọn. Thế thì chúng ta sẽ ngay lập tức là đưa cái câu trích dẫn đó ra. Cộng thêm, được không ạ? À, nó sẽ là như thế này. Danh câu danh ngôn ấy hay trích dẫn ấy được không? Hay bài được không ạ? hay Trích dẫn ấy, danh ngôn ấy. Được không nào? Hay là những lời viết ấy. Đó, được không nào? Đã nhắc nhở tôi về bài học hay về thông điệp hay về cái gì ạ? À, vấn đề xã hội nào đó ví dụ là như thế không phải là là những cái câu danh ngôn đều chỉ là những cái câu mà chỉ sử dụng được ở trong mà chỉ sử dụng được ở trong những cái đề liên quan đến nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý đâu các bạn nhé mà ví dụ như chúng ta có một cái câu trích dẫn chúng ta có đó chính là đặt máy xuống để bên con thì chúng ta hoàn toàn có thể link cái vấn đề này đến cái gì ạ? Đến một cái vấn đề xã hội đó chính là sự ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống xã hội hiện tại. Đó, cái điều quan trọng là chúng ta sưu tầm những cái câu danh ngôn, những cái trích dẫn, những cái lời viết đó như thế nào thôi. Được không nào? Thế thì ở đây chúng ta có một cái công thức cho phần mở đoạn là như thế nhá. Được không ạ? À? Chúng ta có một cái công thức cho phần mở đoạn là như vậy. Bên cạnh đấy nếu như nó là mở bài thì chúng ta cũng có thể chủ động đưa ra một cái công thức. Bởi vì là phần mở bài thì chúng ta cũng sẽ có rộng rãi hơn về mặt dung lượng nên các bạn hoàn toàn có thể để tên tác giả ở đây. Đã từng nói, đã từng viết, đã từng phát biểu. Được không ạ? À? Cộng với trích dẫn sau đó có một cái phần gọi là diễn đạt để dẫn dắt và kết nối một cái phần dẫn dắt một cái phần dẫn dắt kết nối vừa đủ sau đó cộng với vấn đề nghị luận được không ạ? Thì cái dẫn dắt và kết nối vừa đủ này chị Hiên sẽ hẹn chúng mình ở trong cái khóa học nghị luận xã hội. Hiện tại vẫn đang còn ưu đãi học phí là 29.000 cho một buổi học. Và cụ thể 10 buổi thì chúng ta sẽ có mức học phí là 299.000. Không biết là ở đây ngày hôm qua đã có những bạn nào đã đăng ký thành công khóa học này để hẹn gặp chị Hiên trong cái khóa học trong cái đợt khai giảng sắp tới chưa ạ? Đâu nào? Cho chị nhìn thấy những cánh tay của các em được không? các bạn cho chị nhìn thấy những cánh tay của các bạn được không? Các em ơi, đây mới chỉ là những cái công thức đơn thuần nhất Nhưng mà chị nghĩ là nó cũng cực kỳ hữu dụng để các bạn có thể ngay lập tức sử dụng cho cái phần bài viết sắp tới của mình Một xíu nữa chị có một cái đề ở đây Và chúng ta sẽ áp dụng ngay và luôn cái cách này vào trong phần bài viết của các bạn Chứ không cần phải chờ đợi thêm bất cứ một cái giây phút nào nữa Ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là trong cái phần đưa vào bài viết thì à, những cái câu trích dẫn như thế này sẽ cực kỳ phù hợp với phần mở đoạn hay là phần mở bài. Chọn vẹn một khóa là 299.000 cho 10 buổi học Tuyết Vân ạ. Em có thể chủ động đăng ký luôn để có thể nhận ưu đãi nhé. Hiện tại chị đã đăng ghim cái link đăng ký khóa học lên rồi. Nếu như bạn nào muốn đăng ký thì có thể vào đường link đó, sau đấy thì để lại những cái thông tin của các em. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có thêm Bên cạnh là đưa vào phần bài viết là ở trong phần mở bài và kết bạn mở bài hay là mở đoạn thì chị Hiên cũng sẽ chủ động đưa thêm cái cách này, những cái ý tưởng này vào trong phần kết đoạn hoặc là kết bài. Đó, được không ạ? Có thể chủ động đưa thêm vào phần kết đoạn hoặc là vào phần kết bài. À, ok chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta cũng sẽ có một cái công thức. Được không? và cái công thức mà chị thường sử dụng nhiều nhất đổi bởi vì bản thân chị cảm thấy là một cái kết bài mà nó nó đúng và nó hay á thì nó sẽ phải gửi gắm được một cái thông điệp đến với mọi người và nó sẽ phải là một cái thông điệp như sau thứ nhất nó phải đúng đắn thứ hai nó phải gì ạ thứ nhất nó phải đúng đắn thứ hai nó phải mang một cái à, một cái sự cổ động hay nói cách khác là nó như thế nào nhỉ Nói cách khác là nó sẽ phải mang cái tính chất là truyền cảm hứng đến với mọi người. Nhá, được không ạ? Nó phải mang cái tính chất là truyền cảm hứng đến với mọi người. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là ở phía trên thì sau khi làm rõ vấn đề Tôi cũng đã chủ động rút được ra cái gì ạ? Tôi đã chủ động tôi rút được ra về cái phần bài học Đúng không? Tôi đã chủ động rút được ra cái phần uh, bài học của tôi rồi Tức là đối với bản thân tôi thì tôi đã nhận thức được khác đi rồi Đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây khi mà chúng ta đã nhận được cái bài học đấy thì bản thân chúng ta cũng rất mong muốn có thể truyền tải được cái bài học đấy đến ai ạ? Đến với mọi người để cho mọi người cũng thay đổi và tốt lên giống như chính bản thân tôi. Thế nên chị thấy rằng là cái cái phần kết đoạn này nó sẽ là một cái phần trước tiên là để khẳng định lại về quan điểm của các em thứ hai một cái vấn đề quan trọng hơn đó là chúng ta phải nêu ra được một cái thông điệp đến với mọi người và nó phải là một cái thông điệp mang tính chất truyền cảm hứng thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá chúng ta sẽ có một cái công thức như thế này đó chính là và bạn ơi được không ạ bất cứ khi nào bạn cảm thấy cái gì đó nó sẽ liên quan đến vấn đề nghị luận ví dụ như là bạn cảm thấy thiếu đi ý chí được không hay là mất đi nghị lực hay là mất đi niềm tin hay là như thế nào đấy thì chỉ xin bạn hãy luôn nhớ một điều đó và cộng với trích dẫn phù hợp Nhất trí không? Rất đơn giản luôn. Không có gì phức tạp cả. Chị tin rằng tất cả những cái này đều là những cái phần mà các bạn đều cảm thấy nó nó thực sự là rất là hữu dụng cho các bạn ý chứ không phải là những cái thứ xa vời vợi hay là những cái thứ khó để mà có thể hiểu và khó có thể đưa vào chị cho rằng đây là một cái công thức những cái công thức mà nó quá ư là phù hợp với các bạn ở giai đoạn này đặc biệt là đối với những bạn mà đang cảm thấy bị bối rối trong phần học về nghị luận xã hội được không ạ ok chưa nào đấy là một cái công thức rất đơn giản có nhiều công thức khác nữa mà các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng được không nào à ví dụ như chúng ta có thêm một cái công thức nữa đi hiểu được bài học về cái gì đấy được không ạ à? À tôi nhận ra rằng Mỗi người trẻ chúng ta Cần phải như thế nào đấy Được không ạ? À? Vì chúng ta hiểu Cộng với trích dẫn phù hợp Bởi vì chúng ta hiểu rằng cộng với trích dẫn phù hợp Đó, ok chưa ạ? Thì sẽ có rất là nhiều cách để từ đó các bạn sẽ thấy là ồ thì ra viết nghị luận xã hội Không hề khó Mà cái quan trọng là chúng ta đã thực sự học để có phương pháp viết hay chưa thôi Nhá Thế thì bây giờ ngày hôm nay thì chị Hiên cũng đã lựa chọn cho chúng mình một cái đề Đây sẽ là cái đề mà chúng ta cùng làm với nhau trong ngày hôm nay ạ Đây, đề bài anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc cần trân trọng cuộc sống hiện tại. À các bạn ơi lại tiếp tục là một cái đề tiếp theo dành cho chúng mình nhé Bởi vì cái chiến dịch chúng ta đang tham gia là chiến dịch luyện đề mà Các em có thể chủ động tham khảo thêm cách làm nghị luận xã hội à, Ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Em muốn đăng ký khóa học nghị luận xã hội 29K thì phải làm sao? Nhắn cho chị cũng được, nhắn về fanpage cũng được Nhá, Minh Trần nhá À em muốn biết phương pháp để ăn hai điểm phần này ạ à. Hích <laughs> ok chị tin rằng là cái câu chuyện mà mong muốn để có thể biết được về phương pháp ấy, nó không phải là cái câu chuyện của một mình minh trần mà nó là câu chuyện của rất là nhiều các bạn thế nên chị cũng mong là à, các em có thể là sau những cái buổi chia sẻ của chị ở đây nếu mà các bạn có nhu cầu muốn có thể tìm hiểu sâu hơn về nghị luận xã hội và muốn là viết cái bài nghị luận xã hội hay hơn thì chúng mình có thể đăng ký tham gia một cái khóa học cực kỳ với mức học phí cực kỳ tiết kiệm. Hiện tại học văn chị Hiên vẫn đang tuyển sinh nhé Ok chưa nào? Rồi, thế thì các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái đề bài như sau. Ở đây, các em ơi, các bạn tham gia buổi học đừng quên thả tim cho chị Hiên có động lực cái nhá. Ngày hôm nay chẳng thấy tim bay rợp trời gì cả, trong khi vẫn đang rất cố gắng để giảng thật hay. Đang rất cố gắng để giảng những cái thứ cực kỳ thiết thực, nhưng mà vẫn chưa thấy tim bay rợp trời cũng không có rủ bạn bè vào đây trong phần phát này nếu mà các bạn mà rủ bạn bè vào đây nhiều thì biết đâu chị Hiên sẽ để lại phần video clip này thì sao <laughs> tim bay dập trời rồi đây này trời ơi đáng yêu quá đi mất đúng là chỉ có tại học văn chị hiên thôi rồi cái sự đáng yêu đó đúng là chỉ có tại học văn chị hiên thôi chúng mình ơi bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhé nhìn này đây là đề bài chúng ta sẽ xác định trước tiên là về mặt hình thức những bạn nào học bài thì yên tâm là trong khóa học nghị luận xã hội cũng sẽ có bài nhé yên tâm yên tâm thì ở đây chúng ta sẽ có này một cái cách viết như sau như thế này được không ạ à, Atha Christie từng viết người ta thường không nhận ra những khoảnh khắc thực sự quan trọng cho tới khi quá muộn đây là cái gì đấy? đây chính là phần mở đoạn và các tình yêu ơi Mở đoạn bằng cách nào đây? Vừa nói ở phía trên xong không nhớ thì thôi đấy. Đúng không ạ? Đó chính là đi từ một gì? Đi từ một à, trích dẫn đây. Đúng chưa nào? Và trích dẫn này và con người thường mơ ước về những thứ xa xôi kỳ vĩ nhưng lại quên đi những thứ gần gũi ngay kề cạnh rồi mãi sau rồi mãi về sau ta mới nhận ra ý nghĩa của việc trân trọng cuộc sống hiện tại nêu vấn đề ok chưa ạ Chúng ta có thể thấy là đây là đi từ một trích dẫn này, trích trích dẫn vào này. Xong bắt đầu có một cái phần này để làm gì ạ? À, cái phần này để gọi là một cái phần dẫn dắt để kết nối với vấn đề mà tôi sẽ bàn luận, đúng không? Thế xong rồi kết nối xong thì dẫn vào vấn đề thôi. Thật ra là đây cũng là một cái cách mà các bạn có thể dùng nhưng các bạn hoàn toàn cũng có thể triển khai theo những cái hướng khác. Ví dụ như theo cái công thức mà chị vừa nêu cùng với các bạn ở trên, đúng không? Đó chính là Agatha Christie từng viết Người ta thường không nhận ra những khoảnh khắc thực sự quan trọng cho tới khi quá muộn. Và trích dẫn ấy đã nhắc nhở tôi về ý nghĩa của việc trân trọng cuộc sống hiện tại. Ví dụ vậy, cực kỳ đơn giản, đúng hai dòng, xong luôn phần mở đoạn. Ok chưa ạ? Xong bắt đầu tiến hành làm gì đây? Xong tiến hành làm thân đoạn nha. Rồi ạ. Thân đoạn. Uhm, thật ra thì nếu mà để hỏi chị là cái khóa học nghị luận xã hội của chị khác biệt nhất ở đâu ấy thì chị nghĩ rằng là có lẽ nó nằm ở phần phương pháp bởi vì là chúng ta sẽ biết được là ở đó chúng ta nên viết cái gì cần viết cái gì được không? Rồi ok. <laughs> Thế thì các bạn có thể chủ động đăng ký khóa học này nha. Phần thân đoạn trước tiên chúng ta sẽ có một cái thao tác đó chính là thao tác giải thích. Đúng không các em? Ở trong cái phần giải thích này thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần giải thích trân trọng cuộc sống hiện tại đúng không ạ? Là một cái thái độ sống thể hiện sự biết ơn, yêu thương hay gì ạ? Việc trân quý những gì mình đang có là điều vô cùng quan trọng. À nêu ra luôn. Đây chính là cái quan điểm của tôi đây. Bắt đầu tiến hành phân tích bàn luận, đúng không? Tiến hành phân tích bàn luận. Phân tích bàn luận. Được không ạ? Việc trân quý những gì đang có là điều vô cùng quan trọng Nêu ra quan điểm đấy nhá Nêu quan điểm xong thì làm gì? Nêu quan điểm xong bắt đầu này Trước hết, trân quý những gì mình đang có sẽ đem lại sự thoải mái và hạnh phúc À, ý thứ nhất Đó, được không ạ? À? Bởi ta biết hài lòng với cuộc sống hiện tại Nhưng không vì thế mà ngừng tiến lên để chinh phục ước mơ Chúng ta sẽ không thể sống, thậm chí không tồn tại nếu không tìm được cho mình niềm vui sống trân quý những gì mình đang có là khởi nguồn của mọi niềm vui là động lực để phấn đấu là sức mạnh để vượt qua rông bão khó khăn đó ý tiếp theo được chưa nào trên vạn dặm trường trinh không chỉ vậy trân trọng những gì mình đang có còn giúp ta không rơi vào lối sống ảo tưởng viển vông xa rời thực tế đó ok chưa ạ bởi khi mơ xa con người à, hãy học cách nhìn nhận chính mình bởi trước khi mơ xa con người sẽ học cách nhìn nhận chính mình và những điều xung quanh đưa ra ba ý thôi rất đơn giản ok chưa ạ chị sẽ mở khóa nghị luận văn học chứ ạ em ơi em đang học lớp mấy hả nhỉ em đang học lớp mấy em có mừng tại đây một xíu nữa chị nhắn em hoặc em nhắn chị nhé rồi ạ đây bắt đầu đây là phần gì chứng minh nêu dẫn chứng thôi chứng minh nha chắc là sẽ hẹn một buổi để nói về dẫn chứng nhá Có thích nói về chủ đề đấy không? Các bạn có thích nói về chủ đề, nói về dẫn chứng không? À, nói chung là các bạn phải thích cơ Còn nếu các bạn không thích thì chị Hiên nói làm gì? Đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta có chứng minh này Bắt đầu này Tôi chợt nhớ đến Nick Vui Trích Một chàng trai không chân không tay Thế thì nhiều bạn ấy bảo là Ô, sao chị lại lấy dẫn chứng với Nick ạ? À? Tại bởi vì là Nick là một cái dẫn chứng mà em chỉ hay sử dụng cho những cái đề liên quan tới đó là về ý chí nghị lực thôi mà bây giờ chị lại lấy về một cái đề đấy là đề về uh, gọi là gì ạ trân trọng cuộc sống hiện tại thì thì em thấy nó đâu có phù hợp đâu thế nhưng mà các bạn ơi cái sự khác biệt nằm ở chỗ là gì ạ cái sự khác biệt nằm ở chỗ là tôi biết được rằng là tôi sẽ phân tích cái dẫn chứng đó như thế nào để cái dẫn chứng đó nó sẽ phù hợp với cả đề bài mà tôi đang làm và đó sẽ là một cái điểm cực kỳ khác biệt để chúng ta thấy được rằng là gì ạ một dẫn chứng có thể sử dụng được cho đa dạng các dạng đề khác nhau chứ không phải là chỉ có một đề duy nhất thôi đâu dẫn chứng thời sự có không ạ thật ra cái này nó sẽ liên quan tới việc phân loại dẫn chứng và cái này thì chị sẽ hẹn gặp các bạn ở khóa học chinh phục nghị luận xã hội để có thể làm sâu hơn nhé ở đây chúng ta có này Tôi chợt nhớ đến Nick, chàng trai không chân không tay. Thực tế Nick có một bàn chân nhỏ xíu và Nick rất trân trọng bàn chân ấy. Nick dùng bàn chân nhỏ của mình để dùng chuột, dùng bàn phím, thậm chí là bơi. Và điều tuyệt vời nhất, được không ạ? Và điều tuyệt vời nhất là điều đó và điều tuyệt vời nhất là anh ấy luôn trân trọng tất cả những gì mình đang có trong cuộc đời. Chính điều đó đã giúp Nick có một gia đình hạnh phúc trở thành diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ trên thế giới. Đó, được chưa nào? Bắt đầu liên hệ bản thân thôi. Liên hệ bản thân không phải là là còn là một học sinh ngồi đang ngồi trên ghế nhà trường tôi thấy mình phải thế này, mình phải thế kia. Gọi là gì ạ? Đang còn là một học sinh trên ghế nhà trường, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, đưa đất nước trở thành đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu theo đúng lời Bác Hồ dặn, kiểu như vậy. Không không không, mình không viết thế nhá một câu dẫn rất đơn giản mình sẽ thấy là cái việc liên hệ tức là liên hệ với bản thân nó không khó đến như thế một câu dẫn duy nhất nhìn này hiểu được giá trị của cái gì đấy à được chưa của việc trân trọng cuộc sống hiện tại tôi nhận ra đây chính là một cái công thức mà các em có thể cũng áp dụng được cho những cái phần bài viết sắp tới của các em khi mà các bạn liên hệ bản thân nhá sẽ là như thế này hiểu được giá trị của cái gì đấy tôi nhận ra cái gì đấy được không nào? Thì ở đây chúng ta có là hiểu được giá trị của việc trân trọng cuộc sống hiện tại. Tôi nhận ra đôi khi mình đang chạy theo quá nhiều mục tiêu mà quên miết mà quên mất việc cần phải quan tâm tới mọi người xung quanh, quan tâm đến chính bản thân mình, biết ơn những điều mình đang có. À, bắt đầu tôi sẽ thay đổi như thế nào này? Tôi sẽ luyện tập mỗi ngày để điều chỉnh bản thân. Bắt đầu từ việc à viết ra những lời cảm ơn. À những lời cảm ơn thì đây chính là cái việc đầu tiên tôi sẽ làm Cực kỳ thực tế luôn Thế nên là chị mới hay bảo các bạn là Văn nghị luận xã hội Một trong những cái rất cần thiết Hay kể cả nghị luận văn học cũng thế Cái cần thiết nhất đó chính là sự chân thành Nếu như các bạn không có sự chân thành Thì các bạn sẽ rất khó để có thể triển khai được một bài viết Đạt được một cái số điểm tốt Các em nhá Rồi sau đó này một đưa ra cái thông điệp đây chính là phần kết đoạn chính là phần đưa ra phần thông điệp đây ạ nhá. Đây chính là kết đoạn để đưa ra thông điệp. Bạn biết đấy, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều khi bạn biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Đừng để thời gian trượt dài rồi ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí bạn nhé. Ví dụ thế, hết xong. Dễ không? Các bạn thấy dễ không ạ? Các bạn thấy thấy từ cái phần mà chị Yên hướng dẫn như thế này phân ra từng ý cực kỳ khoa học. Các bạn có thấy dễ không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có thấy dễ hơn không? Và đây là một cái đề mà các bạn hoàn toàn có thể chủ động triển khai. Được không nào? Được không ạ? Ok không ạ? À? nào chúng mình ơi, chúng mình có thấy dễ không ạ? Các bạn có muốn hỏi gì chị về phần viết không? Ngày hôm nay chị uh, có một cái lượng kiến thức nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn như vậy Và chị cũng muốn dành thêm khoảng tầm 10 phút cuối trong buổi học ngày hôm nay Để hỏi các bạn về những cái khó khăn mà các bạn đang gặp khi học nghị luận xã hội Bạn nào muốn đăng ký khóa học nghị luận xã hội thì có thể nhắn cho chị hoặc là nhắn tin về fanpage nhé. Được không ạ? Ok không nào? Bạn nào mà muốn gọi là gì ạ? Muốn tham gia khóa học này thì một là nhắn cho chị, hai là nhắn tin về fanpage nha. Rồi, à hay quá chị ơi, học kiểu này em thấy đơn giản hơn nhiều. Em học lớp 10 đăng ký khóa học này được không? Được nhá Minh Trần nhá. Rồi, hay quá chị ơi, cách để phân tích bản luận. Được chị ạ. Được không chị ạ? Uhm, cái này thì chắc là chị sẽ hẹn một cái buổi gần nhất đi bởi vì không đủ thời gian để chị dạy viết bài văn không ạ? Có em ạ, trong khóa học chúng mình có viết bài văn nhé. Chị ơi, chị làm một buổi về biểu hiện sao cho ngắn gọn và xúc tích đi ạ. <laughs> chị dạy dễ hiểu lắm. Rồi, chị dạy viết bài văn không? Em xin file này được khum. Ok, một xíu nữa chị sẽ gửi. Một xíu nữa chị sẽ gửi cho các anh chị ở admin fanpage học văn chị Hiên thì các bạn có thể nhắn về nhé. À, ờ, rồi, nhất trí để chị tích lũy tất cả những cái. À, à Đề thi thường yêu cầu viết đoạn diễn dịch thì em sợ viết như vậy thành hai câu mất rồi. Hai câu là sao ạ? Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội đang có giá 179.000 nhá. 179.000 nha Khánh Ly. Chị ơi cho em xin file bài được không ạ? Ok. À, nãy giờ em không chụp màn hình. Uhm, chụp lại luôn đi, chụp lại luôn đi. Rồi những bạn nào mà muốn mua sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trong buổi ngày hôm nay, chị Hiên sẽ free ship nhá. Chị Hiên sẽ free ship. Thế nên bạn nào muốn mua cái cuốn đấy thì các bạn có thể để lại. Các bạn có thể để lại comment tại đây là em muốn mua, cáp lại màn hình, nhắn tin về một là cho chị, hai là cho fanpage. Đấy, xong bắt đầu chị hay là các anh chị admin sẽ gửi link cho. Làm thế nào để tách ra từng ý mà mà đang viết ý mà đang viết lại hay quên mình tính. Ơ, em ơi em phải gạch ra nháp chứ. Em gạch ra nháp không phải là một cách chi tiết và tỉ mỉ mà mình cũng cần phải gạch ra nháp để định hình được và chị thấy là cái phần mà cần định hình rõ nhất ấy, đó chính là cái phần phân tích và mình bàn luận bởi vì đấy là cái phần mình cần phải tư duy nhiều nhất và phải khoa học thì mình sẽ có cách tư duy đấy ạ mình sẽ có cách tư duy ví dụ như một cái vấn đề thì nó ảnh hưởng tới cá nhân thế nào ảnh hưởng đến cộng đồng ra sao thì khi mà em tư duy như vậy thì em sẽ sẽ thấy nó đơn giản hơn nhá khi mà em tư duy được thì khi mà em viết thứ nhất sẽ không sót ý cái thứ hai là gì cái thứ hai là em sẽ thấy là nó khoa học và em sẽ thấy bài viết của em không phải là một cái phần bài viết mà kiểu như là các bạn ngay lập tức là các bạn tức là các bạn đọc bài viết các bạn sẽ thấy nó khoa học ấy chị nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta thấy nó khoa học và các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ hợp lý tức là những cái ý này lại là một cái một cái gì ạ một cái sự dồn đẩy cho ý tiếp theo lại là một cái logic hợp lý cho cái ý tiếp theo và tất cả cùng hướng tới một cái việc đó là thể hiện một cái nội dung nào đó thống nhất hay nói cách khác là để làm rõ cho quan điểm của các bạn ok chưa ạ chị ơi kiếm dẫn chứng ở đâu vậy ạ à, mình có thể xem những cái chương trình ví dụ như trên VTV 24 trang việc tử tế cặp lá yêu thương đọc các báo xem trên truyền hình Đấy thì ở đấy mình có tìm được rất là nhiều những cái dẫn chứng luôn Ok chưa? Chị làm một buổi về áp dụng dẫn chứng thực tế <laughs> cho nhiều dạng bài đi Rồi nhất trí, cái này thì cứ phải từ từ để chị triển khai nhé À, em thấy đề bài thường yêu cầu diễn dịch quy nạp thì câu chủ đề phải chứa luận điểm luôn. Nếu có trích dẫn vào thì thành hai câu được không chị ạ? À? Không em ơi, nếu mà những cái đề bài mà người ta đưa ra yêu cầu về diễn dịch, viết đoạn văn diễn dịch hay quy nạp thì em cũng không nên sử dụng em không nên sử dụng trích dẫn đâu mà ngay lập tức em vào đề luôn cho chị nhé chứ em không nên dài dòng như vậy em không nên đưa cái trích dẫn vào đâu em nhá rồi làm sao để viết phần chứng minh cho ngắn gọn mà vẫn đủ ý ạ <laughs> trời ơi cái này chắc là phải dùng một buổi quá trời luôn á rồi ok à, ok nhất trí các bạn ơi có lẽ là chị sẽ phải dừng lại phần phát trực tiếp ngày hôm nay tại đây thôi chúng ta lại có thêm một buổi học nữa cùng với nhau ở đây và chị biết được rằng là các em cũng đã tích lũy thêm được những cái điều nào đó ở trong buổi học này và hãy nhớ nhá những bạn nào mà tham gia trong buổi ngày hôm nay thì chị tặng uh, vé free ship khi đặt mua sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé nên là cáp lại màn hình và nhắn về để giống như là một cái tấm vé free ship dành cho các bạn ok chưa ạ đồng ý không nhá À, đồng ý không ạ? <laughs> Rồi cảm ơn các em vì ngày hôm nay lại lên học với chị Hiên cực kỳ chăm chỉ. Ngày mai chúng mình lại tiếp tục học nhá. Ngày mai chúng mình lại gặp nhau nhá. Ok không ạ? Còn bây giờ thì đi nghỉ sớm nhở. Chị Hiên hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai sẽ có thêm những cái chủ đề rất thú vị, cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ thiết thực mà chị Hiên sẽ hẹn gặp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối. Bây giờ cũng là sắp gọi là khá muộn rồi. Chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật là ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Bye bye.